Đâu còn những giây phút bên nhau thừa vai ấy Nỡ đoàn tuyệt tình thành bước đi theo người Cố yêu dưỡng bao nhiêu Chỉ nhận được cố liêu Mà lòng hạnh vẫn còn thương chẳng phải người Mặn tình đấy không phải yêu thương người theo gió ngày Dặn lòng cố xóa hết tâm tình mà có đường đâu Cớ sao nỡ anh lòng Người vội quen hết duyên đâu trời cao sao quá bé bàng bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta dòng sông bên nước lững lờ vì sao ai quá hứng hờ dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ trời thu bao nhiêu lá vàng lòng anh thương em vô vàng hãy để anh lau rồi để hoen mi nỗi xa nhau em nói rằng là sẽ mãi đợi anh đợi ngày anh trở về cùng nhau vun đắp hai mái đầu xanh mà bây giờ vẫn đau xưa còn nói những em đâu rồi chỉ còn lại bao nỗi nhớ cùng quá khứ vấn vương thôi ở bên người đều rằng đời em có được như ý hay chỉ đêm dài cùng một bức tường thắm bằng sóng lệ hoang mi chắc thân này còn nhiều cơ cực chẳng thể cho em hạnh phúc cố gắng bên nhau thêm được kết quả vẫn là chỉ. Anh trao ai người đầy nhụy tàn hoa phai tình này anh đã chót đã yêu ai mà yêu ngàn đời dễ đau phai thương em dừa dòng bơ bơ thân em chẳng được như mơ thì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khâu nỗi nhớ trời sinh ra kiếp má hồng mười hai bên nước giữa dòng tình đời đụng trong phần người lòng đông nước vỡ lưng trong tuổi xuân sớm nỡ tối tàn trời cao sao quá bé bàng bằng phần hồng trời cao sao quá bé bàng bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta dòng sông bên nước lững lờ vì sao ai quá hứng hờ dù đò sang sông còn lại đen cũ bắn ngóng vẫn chờ trời từ bao nhiêu lá vàng lòng anh thương em vô vàng hãy để anh lâu rồi để anh nghĩ nói lại tình ta bao yêu thương luôn chào dâng mong tình ta sẽ như những phút đong say dòng đời cũng xoay đôi tình ta cách xa con lời Second.